về cái chạm không này của chúng ta thì hôm trước nó ra con 5 năm thì không biết là anh em nào có đánh đủ cái chạm này không. Nếu mà anh em không đánh đủ chạm thì chúng ta không ăn được con 5 năm anh em nhé. Thì cái bộ đề 01 này của chúng ta thì anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình. Về cái đường cầu lô khung của chúng ta là cặp 1001 thì con 10 này của chúng ta ngày cuối cùng thì chúng ta cũng đã chiến thắng anh em nhé. Về cái đường cầu ờ, lô khung này chúng ta ăn ngày thứ sáu luôn. Đó, thì ngày hôm qua của chúng ta thì kết quả của chúng ta là con 96 đề của chúng ta thì vẫn chưa chiến thắng được phải không ạ hôm qua chúng ta chỉ ăn được con nô 10 của chúng ta là về ở giải 6 này hôm trước thì nó về con 5 năm anh em này hôm trước về 5 năm bắt chạm công cho anh em nhưng mà nó toàn về bóng thôi hôm trước 75 này hôm thứ 5 55 này hôm qua nó về 96 ờ, dù sao thì chúng ta cũng chiến thắng được một con lô khung 10 của chúng ta quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em nào mà chiến thắng được con nô khung 10 này thì để lại cho kênh một lượt like một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé về ở trên kênh của chúng ta thì cái chạm hai này thì chúng ta bỏ nó đi chạm hai của chúng ta chắc chắn là gãy rồi ngày hôm nay à, ngày hôm nay và ngày mai nữa nhưng mà mình nghĩ là cái chạm hai này thì bỏ nó đi vì là khá là đen anh em ạ về cái đường cầu đè lui của chúng ta thì hiện tại trên kênh của chúng ta còn cái chạm hai này và cái chạm không này anh em này chạm hai chạm không thì anh em nào đang nuôi chúng ta tiếp tục vào nuôi nuôi cái chạm không này cho mình cái tỷ lệ nó cao hơn cái chạm không này của chúng ta thì à, ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì mọi người cũng để ý cho mình cái chạm không và cái bộ đề 01 này còn cái chạm 2 thì anh em nào thích nuôi thì nuôi không bỏ nó đi ngày hôm nay thì mình sẽ lên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô khung và ghép xiên thôi mình cũng không đi chia sẻ về cái đường cầu đè chạm nữa thì một lần nữa thì chúc mừng anh em ở trên uh, kênh của chúng ta chiến thắng được con uh, lô khung 10 anh em nhé trên Zalo của chúng ta thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta ăn Zalo của chúng ta thì uh, ngày hôm qua của chúng ta thì tiếp tục chiến thắng được con lô 50 ngày hôm qua thì chúng ta hơi tiếc đề một chút anh em ạ đề thì mình bắt cho anh em là đề kết của chúng ta là 959 và 040 nhưng ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì nó lại uh, về con 96 anh em nhé về 96 này sát sàn sạt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 đường cầu này chạy từ ngày thứ sáu ngày 31 tháng 3 này chúng ta lấy ở cái dãy 3 này còn 29 này chúng ta ghép xuống dãy tư cho mình con 58 này chúng ta ghép xiên làm bạch thụ anh em nhé chúng ta có lô khung 3 ngày này xiên này xiên 2 của chúng ta là 2958 9258 này cái đường cầu này mình kết hợp uh, bạch thủ lô ghép với lại xiên hai anh em nhé bạch thủ thường thường thì chúng ta vẫn vẫn lót vào cho nó chắc chắn thì kết hợp với lại xiên của chúng ta lô khung 3 ngày để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này khung 3 ngày cho mình mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ sáu để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được bạch thủ lô là con 29 anh em nhé 29 của chúng ta về ở dãy 3 này chúng ta ăn được bạch thủ 29 này ép xuyên với 58 thì chúng ta cũng ăn được con 58 này anh em nhé 58 của chúng ta về dãy nhất thì chúng ta ăn được xiên 29 và 58 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần này thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 của chúng ta chúng ta có bạch thủ lô 58 và 85 ghép xiên với lại con 93 này 5885 gặp xiên 93 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em thứ sáu này ngày mùng 7 tháng 4 này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 58 này anh em nhé ăn được con 58 bạch thủ luôn tiếp tục ngày chủ nhật này ngày chủ nhật thì chúng ta ăn được con 58 và con 93 anh em nhé 58 của chúng ta này ở dãy 7 này và con 58 của chúng ta dãy 5 và ghép xiên với 93 phải không ạ con 93 của chúng ta về dãy nhất này thì chúng ta ăn được xiên 58 và 93 và bạch thủ 58 anh em nhé ngày thứ hai thì chúng ta ăn được xiên ngày thứ nhất thì chúng ta ăn được bạch thủ tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 14 tháng 4 của chúng ta thì có bạch thủ lô là 03 và 30 này ghép xiên với lại con 20 03 này 20 này 30 20 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 30 ờ, anh em nhé 30 của chúng ta ở giải nhì này ăn được con nót này ghép xiên với lại 30 20 phải không ạ con 20 của chúng ta về ở giải 3 này thì chúng ta cũng ăn được 30 và 20 anh em nhé. Đây còn 20 dạy 3 này. Tiếp tục này. Chủ nhật này. Chủ nhật của chúng ta thì ăn được bạch thủ 03 này, 03 về hai nháy. Và ghép xiên 033, 0320 thì cũng chiến thắng được anh em nhé. 03 dạy 6 này. Còn 20 dạy 4 này và còn 03 dạy 3 này. Đó, ngày thứ hai thì chúng ta ăn được bạch thủ và ăn được xiên hai tiếp khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 21 tháng 4 này chúng ta có bạch thủ lô 34 và 43 xiên hai của chúng ta ghép với con 61 nhé 3461 và 4361 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này. Ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 3443 à, thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé. Con 34 à, của chúng ta về dãy 6 này và con 43 của chúng ta về dãy 4 ghép xiên với lại 61 của chúng ta. 61 ở dãy 6 này. 61 về hai nháy anh em nhé. Thì chúng ta ăn được cả cặp này bán được hai cặp xiên phải không ạ tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thứ sáu ngày 28 tháng 4 này thì chúng ta có bạch thủ lô là con 62 anh em nhé bạch thủ lô 62 ghép xiên với lại con 45 ghép xiên với lại con 45 cho mình anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi nó cũng khá là đẹp mọi người để ý cho mình chủ yếu là con 62 và con à, cặp 62 và 45 đấy anh em nào thích bạch thủ còn đâu anh em nào mà cẩn thận thì chúng ta lên nốt cả cặp vào 2662 và 4554 anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta để chơi uh, trong buổi lui của chúng ta chơi từ buổi chiều ngày hôm nay luôn về cái đường cầu đề của chúng ta thì ngày hôm nay thì mình không chia sẻ cầu lô đề ngày thì tí nữa mình ghi vào phần bình luận anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung và về phần xiên anh em nhé mọi người trùng cầu thì mọi người vào không thì thôi tất cả những con số của chúng ta chỉ là dự đoán thôi còn đâu anh em nào mà đang nuôi cái chạm không thì mọi người để ý trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé thì tất cả những con số này mình chia sẻ cho anh em thì đều có cầu kèo ra hay không thì do hội đồng sổ số anh em nhé không trùng cầu trùng kèo thì thôi không bắt buộc mọi người phải chơi đen thì chúng ta lên dừng lại và tham khảo hoặc nhỏ nhẹ đừng có cắm đầu cắm cổ vào chơi thì chúng ta sẽ thiệt thôi tất cả thì chỉ là dự đoán thôi anh em nhé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 còn ngày hôm qua anh em nào mà ăn được con lô khung của chúng ta là con 10 thì chúng ta để lại cho kênh một lượt like một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé ngày hôm nay thì mình sẽ chốt nô đề ngày dưới phần ờ, bình luận anh em có thể là tham khảo để chúng ta chiến thắng trong buổi chiều ngày hôm nay thì uh, mình cũng chúc tất cả anh em của chúng ta thì có một ừ, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của chúng ta thì vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân anh em nhé đó thì chúc mọi người thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống rồi ok thì mình cũng xin kết thúc video đây chúc anh em trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta rực rỡ và thành công hẹn gặp anh em buổi quay số chiều này anh em nhé